Alo Vâng, xin chào tất cả mọi người và rất vui gặp lại anh chị em tại kênh chứng khoán Bình Dân. Xin giới thiệu em là Tùng, hiện tại đang là à, môi giới của chứng khoán VPS cũng như là nhân viên phân tích của công ty tư vấn đầu tư C799. Thì trong video hôm nay thì em sẽ trình bày với mọi người về thị trường ở trong phiên. Ờ, hôm nay chúng ta đang ở phiên ngày 30 tháng 3, tức là chuẩn bị kết thúc tháng rồi. Ờ, một phiên nữa thôi là chúng ta sẽ sang tháng mới, tức là sang tuần sau. Thì trong tháng vừa rồi thì thị trường chúng ta nó là một à, quá trình sideways đúng không ạ quá trình sideways khá là khó chịu ở trong cái biên nó tương đối hẹp khoảng từ 1020 cho đến 1060 và trong thời điểm cuối tháng này thì bắt đầu chúng ta đã có tín hiệu có thể nói là tích cực về thị trường khi mà bắt đầu đã được thoát được kênh giảm đúng không ạ kênh giảm em có vẽ ở đây đó chính là kênh giảm tạo được những cái đỉnh từ hồi tháng 2 ờ, tháng 2 năm 2023 cho đến hồi uh, giữa tháng 3 chúng ta đã có ba đỉnh và đến lần test thứ 4 chúng ta đã thoát được, được khỏi, khỏi cái biên này và điều tất nhiên là khi mà thoát được khỏi biên này thì chúng ta bắt đầu có thể kỳ vọng vào việc thị trường có thể quay trở lại những cái nhịp tăng đúng không? bởi vì trong trạng thái trong cái vùng này này cái việc trading chúng ta khá là khó khăn thị trường giao dịch uh, động ở trong biên hẹp ấy thì rất là khó đúng không chúng ta sẽ thấy mình cái vấn đề là khi mà thị trường dao động ở trong biên hẹp thì cái việc chúng ta mua theo những cái kỹ thuật thông thường ấy, thì nó sẽ không mang lại lợi nhuận ví dụ trong giai đoạn vừa rồi nếu anh chị mua break tức là mua cổ phiếu trong những phiên có sự bùng nổ về thanh khoản và giá thì thường là hàng về thì lại không có lợi nhuận đúng không mà lợi nhuận nó sẽ lại đến từ những cái hoạt động mua trong những cái uh, phiên mà thị trường có trạng thái giảm mạnh đó ví dụ ai dám mua ở trong cái phiên cận biên dưới như thế này ví dụ những cái phiên mà về 1030 này hay sâu hơn là về 1015 thì chúng ta sẽ có xác suất thắng nhiều hơn đúng không ạ nhưng việc xác định biên dưới này nó chỉ xảy ra được khi mà chúng ta đã nhìn thì nó xảy ra rồi tức là khi nó chạm tới bật lên rồi chúng ta mới biết đây là vùng hỗ trợ thị trường đó còn khi mà nó chạm vào đây thì rất ít người dám mua bởi vậy là những người nào có sự liều lĩnh trong giai đoạn vừa rồi thì mới có xác suất kiếm được lợi nhuận cao đó và cũng rất ít người làm được như vậy đây là vì sao mà uh, tính từ đầu năm đến nay thì hiệu suất sinh lời thị trường ấy đánh giá nó khá là thấp nó khá là thấp và cơ sở thanh khoản teo tóp rất là nhiều bởi vì là khả năng trading trên cổ phiếu nó rất là khó và thường mọi người sẽ thích chơi phái sinh hơn phái sinh lần này thì thanh khoản rất là cao đó và thị trường cơ sở khó như vậy thì rõ ràng là cái những cái chiến lược giao dịch của chúng ta cũng phải thay đổi theo đoạn này thì mua break thì lại không ăn được và buộc phải mua một cách gọi là gì ạ nhắm mắt mua bừa thì có khi lại lại có một cái tỷ số sinh lời nó cao hơn đó, nhưng mà không phải ai cũng làm được như vậy và chúng ta đã có những tín hiệu tích cực hơn từ thị trường kể từ phiên ngày 27 tháng 3 khi mà chúng ta đã thoát được khỏi cái kênh giảm ngắn hạn này thoát ra ngoài và trong phiên ngày hôm nay chúng ta đã vượt qua được một cái vùng kia level khá là quan trọng kia level 1060 đây là cái vùng mà em đã nhắc khá nhiều ở các bài viết ở trên trang cá nhân trên Facebook đó đây là một cái level quan trọng khi mà chúng ta chính thức là bứt thoát được khỏi cái vùng này thì chúng ta mới chính xác có thể xác nhận được là chúng ta đã thoát được khỏi cái chen giảm trong ngắn hạn đó và trong phiên hôm nay khi mà chúng ta vượt qua được cái vùng ờ, cái level 1060 rồi và điều nó, nó hơi bất lợi một tí là chúng ta vượt qua kèm theo gap đúng không ạ khi mà một cái gap nó mở ra ấy, thì sẽ có trạng thái lấp gap ở trong tương lai chắc chắn là sẽ phải lấp gap đúng không ạ à, vấn đề là thời gian thôi đó và cộng với một yếu tố nữa là hôm nay cũng là cái thời điểm mà rất nhiều cổ phiếu đã có trạng thái tăng tốt ở trong những cái phiên vừa rồi chúng ta có phiếu đầu tư công này có thép này có chứng khoán này tăng tốt ở trong những phiên mà rồi và cái hiệu suất ở trong ngắn hạn của bọn ấy nó cũng đạt được tầm 10 phần trăm thì đấy là cái cái cái vùng mà nhỏ lẻ những người đánh thích đánh ngắn hạn ấy thường người ta sẽ muốn chốt lời và lấy đấy là lý do vì sao mà trường hôm nay chúng ta bị điều chỉnh đúng không ạ đầu phiên thì cái gap khá là lớn nhá nhưng đến cuối phiên thì chúng ta chỉ còn tăng được khoảng 3 điểm thôi bởi vì cái gap nó đã bị dần dần lấp lại đúng không ạ cái gap đã dần dần bị lấp lại và với trạng thái đóng nến một cái nến búa ngược như thế này thì xác suất điều chỉnh ở trong những phiên tiếp theo là vẫn còn có thể chúng ta sẽ lấp lại cái gap đó. nhưng mà em đánh giá là cái việc mà chúng ta lấp lại gap ở trong những phiên tiếp theo nó là tích cực hôm nay mà FOMO lên ai mua đuổi thì sẽ khá là khó xử lý những ai mà mua trong phiên hôm nay thì có thể trong ngắn hạn chúng ta sẽ gặp hơn một chút bất lợi một tí một tí có thể là nếu chờ thêm thì không không lỗ được đâu nhưng mà trong hai phiên tới thì sẽ hơi hơi bị ờ, hoang mang một tí bởi vì thị trường chúng ta sẽ có xác suất điều chỉnh lại để lấp gác đúng không ạ thì được cái gap vùng 1056 này bởi vậy là trong hai video vừa rồi thì em cũng đã bán một lượng lớn cổ phiếu của mình và chỉ giữ lại những cổ phiếu chưa tăng những cổ phiếu nhóm phân bón chưa tăng thì vẫn đang giữ lại hay là con AA hôm nay mới bùng nổ thì cũng giữ lại còn lại thì uh, <clears throat> cơ sở thì vẫn ờ, quan sát nhiều hơn và quan sát và theo dõi một danh mục đã lập sẵn và chuyển sang sọt phái sinh hôm nay có sọt phái sinh và cũng chỉ lãi được khoảng 2-3 điểm thôi nhưng mà vẫn đang giữ lại qua đêm và với cây nến như thế này thì thể hiện gì ạ thị trường đã có sự hưng phấn thị trường đã có sự hưng phấn ở đầu phiên khi mà có gáp xong nó vẫn cứ tăng tiếp chúng ta còn nhìn rõ hơn là trên chặng 5 phút này đó đầu phiên là có gáp này sau đó tiếp tục tăng lên đến khoảng 1066 và khi mà chúng ta chạm về một cái key level quan trọng kèm theo gáp lại còn kèm theo áp lực bán từ những nhóm ở ờ, từ những nhóm cổ phiếu đã đạt cái hiệu suất sinh lời tối thiểu uh, tốt ở trong ngắn hạn như là những nhóm chứng khoán đầu tư công hay là thép <clears throat> thì áp lực bán sẽ xuất hiện từ nhiều phía và chúng ta sẽ phải bị điều chỉnh đúng không ạ sẽ phải bị điều chỉnh thực tế là với trạng thái hôm nay ấy, nếu mà chúng ta không có sự trỗi dậy của các cổ phiếu họ Vin từ dòng Vin thì cái việc lấp gáp trong phiên là có thể xảy ra nhưng hôm nay chúng ta được đừng đỡ lưng đỡ rất là nhiều từ những cổ phiếu thuộc nhóm họ Vin chúng ta có ở đây như trên biến động thị trường này chúng ta có những cổ phiếu như Vinhome này thậm chí là VIX hôm nay cũng tăng đúng không ạ chúng ta có công banh những cổ phiếu trụ hôm nay kéo rất là tốt để đỡ lại cho thị trường ngoài ra thì cái việc thị trường mở gáp và đã thoát khỏi kênh giảm nó cũng tạo ra một cái hiệu ứng tốt lên toàn bộ các cổ phiếu ở các nhóm ngành và chúng ta cũng có sự lan tỏa của dòng tiền hôm nay có tận 190 mã tăng 176 mã giảm đây là kết quả của kết phiên đúng không ạ đầu phiên còn nhiều mã tăng nữa nhưng mà đến cuối phiên thì bắt đầu là áp lực bán nó nó đến thì thành ra là những số mã giảm nó tăng lên thực ra đầu phiên này cái cái cái độ rộng thị trường ấy màu xanh nó khá là tốt đó vậy là cái việc thị trường điều chỉnh như thế này là chuyện hoàn toàn bình thường thậm chí là có lớp gáp trong những phiên tới thì cũng là hoàn toàn bình thường và chúng ta chỉ quan tâm đến một vấn đề đấy là chúng ta đã thoát được kênh giảm đúng không ạ sau khi thoát được kênh giảm xong thì cái trạng hành động tiếp theo của thị trường là gì là tái tích lũy đúng không ạ thoát được kênh giảm xong thì sẽ phải là tái tích lũy sau đó mới tăng giá tiếp được và vậy là cái xu thế của thị trường ở trong phiên sắp tới này thì em đánh giá là nó sẽ cần tích lũy thêm ở quanh cái key level 1060 và có thể là sẽ có biên nhôi lên 1065 ở trong những phiên sắp tới và sau đó sẽ có có nhịp hồi phục họ nhịp hồi phục và cái khả năng hồi phục được của index ở trong tương lai là rất cao chúng ta có thể tiến về khoảng 1100 1080 cho đến 1100 ở trong có thể là ở trong quý 2 đúng không ạ trong quý 2 thì đó là trước mắt ở ờ, kịch bản mà chúng ta kỳ vọng đó thì với trạng thái chốt lời của các cổ phiếu mạnh ở trong thời gian vừa rồi như là chúng ta có nhóm chứng khoán này hôm nay đã bị chốt đúng không một số cổ phiếu như HCM đã bị chốt này một số thanh khoản thì nó cũng không quá ấn tượng nó có thể là áp lực bán hôm nay nó chưa phải là quá mạnh à, chúng ta có thể bật cái ờ, volume này ra để xem được đã được bán hôm nay nó như thế nào một cây nến giảm kèm với thanh khoản ở mức trung bình 20 phiên đã được bán hcm bên là không nhỏ đúng không ạ điều đấy là dễ hiểu bởi vì nó đã quay trở lại cái vùng vai đầu vai này nó loại này nó bị chỉ xuống này sau đó nó chạm hỗ trợ nó bật lên nó và nó và nó khi mà nó tăng về vùng cản phía bên trên thì vùng cản này khá là dày nhá nó duy trì từ 25 cho đến 27 25 cho đến 26 26 27 cái áp lực bán nó nó xảy ra chuyện hoàn toàn bình thường đúng không ạ bây giờ thị trường vẫn đang cứ về cơ bản thị trường vẫn đang là gì ạ sideways biên hẹp vì vậy là sẽ ít ai dám kỳ vọng một cái mức lợi nhuận cao khoảng 10 phần trăm chứa 10 phần trăm là anh chị đã muốn chốt rồi tâm lý bây giờ là như vậy VND cũng vậy đúng không ạ cũng chạm về cái vùng phí bên trên là cái mẫu hình hiện tại của các cổ phiếu chứng khoán có cổ phiếu đồng ngành nó khá là giống nhau vnd đó chạm vùng bên trên cũng bị bán xuống đoạn này thì có thể chúng ta sẽ tiếp tục đánh được những cái nhịp tiếp theo khi mà vnd có sự điều chỉnh về khoảng 14 đến 15 <clears throat> hay là những cổ phiếu lớn khác như ESI đúng không ạ ESI đoạn này cũng chạm về đây và bắt đầu có dấu hiệu bị điều chỉnh rồi đoạn này là nếu mà nó có tiếp tục nó không tăng giá được ấy mà nó cứ đi ngang ở đây này thì chúng ta phải theo dõi cái vận động của nó qua thanh khoản đúng không ạ nếu nó nó nếu mà nó cứ đi ngang và thanh khoản nó không có sự giảm đấy nó cứ tiếp tục tăng như thế này như cái đường EMA nó cứ nó cứ đẩy đẩy cái cái đầu lên đấy thì chúng ta phải để ý nhá có thể là áp lực bán nó đang có sự gia tăng ở đây và thì cổ phiếu sẽ dễ bị điều chỉnh có thể quay quay trở lại test lại cái vùng 18 19 <clears throat> nhưng có một số một số cổ phiếu khác thì nó đang đi mạnh hơn như con VCI này VCI hôm nay cũng bị bán tương đối VCI thì nó được hưởng lợi từ uh, cái thương vụ của uh, ờ, PP Bank và MBC <clears throat> Sumimoto của Nhật đấy thì uh, công ty cái cái ngân hàng Bbank thì nó tiến hành bán vốn đúng không ạ hình như là khoảng 15% cho MBC thì VCI là bên đứng ra gọi là bên đứng giữa một giới cho cái điều này bọn này thì thực tế là cái lợi nhuận của những công ty chứng khoán có thị phần nó không quá lớn như thế này ấy. <clears throat> thì thường là nó thường kiếm tiền từ những cái điều này và tự doanh là nhiều chứ còn hoạt động môi giới của nó thực sự không thể so được những cái bọn top đầu như là TCPS hay là HCM hay là VPS được Đó, ngoài ra thì những cổ phiếu chứng khoán nhỏ thì vẫn giữ được cái nhịp tăng rất tốt vì bọn này không cần nhiều tiền bọn này không cần nhiều tiền nó vẫn tăng tốt ví dụ như FTS này nó vẫn à, vẫn tăng tốt đúng không đoạn này thanh khoản đẩy đẩy lên và cổ phiếu vẫn có rút chân ở cuối phiên thì chung đoạn này bọn này tăng vẫn khỏe nhưng điểm mua thì không còn rồi phù hợp với ai đang có hàng thì giữ chốt thôi hay là con à, chứng khoán rồng Việt đồng việt thì vẫn đang ở nền giá này đây là những cổ phiếu có thể nó chạy sau chúng ta có thể canh mua đúng không ạ như trường hợp của ORS hôm nay nó mới chạy này ORS hôm nay mới chạy đúng không ạ thì con rồng Việt nó cũng sẽ đi theo dạng này bởi vì bọn này là những cái cổ phiếu ở kênh dưới những cổ phiếu mà cái sự hưởng ứng của dòng tiền thì nó không nhiều nó không phải cổ phiếu đầu ngành cho nên là dòng tiền sẽ tìm những bọn này sau sau khi mà đã chốt lời xong ở những nhóm cổ phiếu kênh trên chính là những cổ phiếu như là HCM, VND hay là SI hay là VCI thì sau khi người ta đánh xong một cái nhịp vào những cổ phiếu dòng trên ở kênh trên này thì người ta sẽ chốt lời và quay trở lại những cổ phiếu ở phía bên dưới những cổ phiếu chưa chạy đó, chúng ta gọi đó là hiệu ứng sóng ngành vì anh chị thấy là thường ấy một cổ phiếu trong ngành nó chạy ấy, thì rất là sau nó sẽ kéo theo những cổ phiếu còn lại trong cùng ngành nó cũng chạy theo thì đây là cái hiện tượng như vậy người ta chốt lời những cổ phiếu mạnh trước sau đó là quay trở lại những cổ phiếu yếu để kéo lên đó trường hợp của ORS này FTS thì nó tăng rồi này BSI cũng tăng khá là mạnh BSI thì cũng chạy là cổ phiếu chạy sau thôi nó tích lũy rất là dài rồi tích lũy từ hồi 30 ờ, tháng 11 đến tận bây giờ thì mới tăng được có 3 phiên đúng không ạ này thì nếu mà nó có test lại về cái vùng ờ, hỗ trợ khoảng vùng 21 thì chúng ta vẫn có thể canh mua được đó. và thường ấy bọn này ấy, nó sẽ test về đánh thêm một nhịp nữa mà nó sẽ ngừng nó không thể chạy dài được như bọn đầu ngày AGR cũng tăng tốt đúng không ạ ngoài ra thì những cổ phiếu như MBS cũng tăng khá là tốt MBS thì gặp cả này bắt đầu bị chốt xuống này cái nến này xét trong phiên ngày hôm nay là nến xấu nhá vì là nó có vôn cao và bị bán ở cuối phiên thì có nghĩa là áp lực bán nó bắt đầu nó đi đến với nhóm ngành chứng khoán này rồi và chúng ta sẽ uh, tạm ngưng mở các vị thế mới đối với nhóm này nhóm như, như là đầu tư công thì chúng ta có những cổ phiếu mạnh như VCG này <clears throat> đó nó vẫn lanh quanh trong cái biên này và Ờ, có thể thấy được là cái biên dao động nó đang hẹp lại dần <clears throat> đó mô hình tam giác cân như thế này thì nó thể hiện cho trạng thái lưỡng lự của dòng tiền ở <clears throat> ờ, bên mua trở bên bán bên bán là trở bên mua <coughs> cổ phiếu nó gần như là nó không di chuyển được khỏi cái nền giá <clears throat> và trạng thái phía sau của mô hình đến ở ờ, uh, mô hình tam giác cân đấy thì nó sẽ được quyết định bằng một cây break thoát gọi một trong hai biên đó, bởi vậy là vùng này chắc không phù hợp để giao dịch với VCG chúng ta chỉ mua được khi mà nó chạm biên dưới thôi ví dụ chạm về nó khoảng 1920 19 chấm uh, chấm 5 hay chấm 6 gì đó và nói chung là dưới 20 chúng ta có thể mua được còn khi mà nó tăng lên mép bên trên để rồi chúng ta không mua đúng không ạ và chúng ta chỉ mua được khi mà nó phải làm cây đến đóng phía bên trên của cái đường đường cản chéo này nó xác nhận vượt trên chúng ta mới có thể mua Bọn này thì VCG sẽ phù hợp qua hàng đang nắm giữ và canh về mét ờ, cái mép phía bên trên thì chúng ta có thể hạ tỷ trọng đi trường hợp là sau nếu tích cực nó vượt có được thì chúng ta sẽ chơi sau đối với cổ phiếu này ờ, đầu tư công thì chúng ta còn một số cổ phiếu khác này <clears throat> ờ, như là C4G này Đấy, dòng đậu cũng là tương tự đúng không ạ cũng là đang thu hẹp biên với mẫu hình tam giác nhìn chung bọn này thì theo dõi thôi cổ phiếu nào nó chạy lên thì nó sẽ bị chốt trước như là KSB này đúng không ạ nó nó vượt qua cái vùng đây đoạn này thì nó có mẫu hình VCP này đó, VCP ở đây sau đó nó vượt qua thì khi nó vượt qua rồi nó sẽ bị bán xuống đó, bởi vì gì ạ dòng tiền sẽ không cho phép nó đi quá xa đoạn này lợi nhuận người ta đã cầm cảm thấy đủ rồi mấy mấy phần trăm rồi người ta sẽ tiến hành chốt lời và câu chuyện chốt lời cho những cái phiên mà bị bán khá là mạnh như thế này như phiên ngày hôm nay là một phiên bán khá là mạnh của KSB đấy ở đầu phiên thì có được mua lên sau đó thì cuối phiên bị ăn được bán đẻ xuống vì là câu chuyện thị trường chung thị trường chung đang mở gap mà nên là lực mua vào nó cũng sẽ bị hạn chế LCG đó. LCG thì hôm trước em cũng phải chốt sớm nhìn cái con này cái mùi của nó mẫu hình thì có vẻ giống cái KSB đấy nhưng mà nó nó nó không khỏe bằng con này rất khó break <clears throat> hôm nay bị bán ngược xuống như thế này thì rõ ràng là cơ hội cơ hội uh, đi vào trên tăng tiếp theo của LCG trong ngắn hạn nó là hơi khó rồi có thể cổ phiếu này sẽ cần tích lũy thêm hoặc sẽ có điều chỉnh lại về khoảng 11.5 thì đó là nhóm đầu tư công với một số cổ phiếu tiêu biểu Ờ, ngoài ra thì đối với nhóm dầu khí là một nhóm mà đợt này có vẻ là nó nguội bớt đúng không ạ đợt trước thì nó tăng khá là tốt đoạn này, này. Đó đoạn cuối 2022 đầu 2023 này tăng khá là tốt như đến đoạn này thì rõ ràng là sau một cái nhịp tăng ấy nó sẽ cần phải chứng lại để nó nghỉ và đoạn này PPD <clears throat> trường hợp PPD đây sẽ nghỉ khá là lâu ấy bởi vì biên đoạn này nó khá là lớn cái biên của một cái nền giá nó còn lỏng lẻo như thế này thì có, có nghĩa là cổ phiếu này sẽ cần phải cần mất rất nhiều thời gian để mà tăng được vào trên tiếp theo tức là phá khỏi cái trading range này thì cổ phiếu cái điều đầu tiên ấy sẽ phải là thu hẹp biên độ thu hẹp biên độ có nghĩa là cái lực bán nó đang giảm đi và sau khi lực bán giảm đi thì cái yếu tố đủ để cổ phiếu tăng đó là cầu đi vào đúng không? và PVD đang thiếu toàn bộ các yếu tố để cho một cổ phiếu tăng bởi vậy đoạn này PVD chúng ta nên theo dõi để cái mua sau và nếu ai đã có hàng nên hạn tỷ trọng với cổ phiếu này và nó cũng sẽ áp dụng với gần như là toàn bộ các cổ phiếu dầu khí ở đoạn này đó chỉ cần nói chung chung như vậy thôi dầu khí đoạn này thì không nên chơi thép này thép hôm trước thì cũng có cảnh báo anh chị em đấy là nó đang có phân kỳ âm 3 đoạn khá là mạnh khi mà ở trên vùng đỉnh đúng không ạ cái này thì à, phải dùng đến uh, hay là MCD được nếu, nếu mà người bật MACD lên mọi người sẽ thấy đây chúng ta bật MACD lên mà xem đó nhìn trên MACD cho thấy này cổ phiếu Nam Kim này đang có phân kỳ âm khá là mạnh đúng không ạ <clears throat> phân kỳ âm 3 đoạn đối với mbcd à, và ngoài ra thì Hoa Sen cũng vậy <clears throat> Hoa Sen cũng đang có trạng thái phân kỳ âm 3 đoạn và đây là lý do vì sao mà khi mà nhìn trên nến này mọi người thấy là nó tích lũy khá là đẹp ở vùng bên trên đúng không ạ nó tích lũy khá là đẹp nhưng uh, nếu mà anh chị muốn thực sự mua nếu phân tích theo cái câu chuyện đến và vôn ấy, thì đoạn này cũng chỉ nên thăm dò và chỉ ra ra tỷ trọng khi mà nó có một cái đến đóng phía trên của vùng giá 17 tức là nó phải bứt hẳn qua khỏi cái nền này thì chúng ta mới xác nhận là cổ phiếu này đã phá được phân kỳ âm và tăng giá chứ còn loanh quanh ở vùng dưới này ấy, mua thì được đúng không ạ một thân đến là vôn thì là ok tức là đoạn này nó cũng tích lũy biên hẹp và thanh khoản nó cũng đang giảm dần thì nó cũng cho tín hiệu mua nhưng mà diện nó chỉ cho tín hiệu chúng ta thăm dò thôi không thể tăng không thể chơi mạnh được đối với thép ở đoạn này chưa kể là hôm nay thép cũng ra tin xấu thép ra tin xấu kỹ thuật đẹp đến mấy mà ra tin xấu thì cũng khó tăng thép thì uh, <clears throat> thực ra là câu chuyện thép bị lỗ ở quý 1 thì ai cũng biết rồi nó hôm nay hòa phát có gặp lại cổ đông thì chắc là bác long cũng có nói xem hòa phát như thế nào thép thì nó sẽ còn khó khăn trong quý 1 và quý 2 ở ờ, HPG thì vẫn đang có cái đường cản chéo đây và nó vẫn chưa thể phát ra được đoạn này thì HT cũng khá khó chơi Đó. cổ phiếu này thì nếu mà đánh chơi đinh thì chúng ta nên lựa chọn là hoa sen và nam kim hơn Đó, đánh những bọn này một số trường hợp như ờ, chúng ta thấy là nó có sự tích cực ở trong phiên khi sau khi mà nó có tích lũy đủ à, chúng ta có CTR CTR đi là rà và sau khi vượt lên được MA20 e thì bắt đầu nó tích lũy lại có một cây nến này là xác nhận ừ, có cầu rút chân nhẹ đúng không ạ bắt đầu hôm nay đánh lên nhưng mọi người cũng lưu ý khi đánh với CTR nhé đặc điểm của cổ phiếu này là sau một cây break thì nó thường sẽ tích lại khá là lâu chưa kể đoạn này cũng có một cản này thế là đừng mua đuổi đối với CTR nếu ai bỏ lỡ thì chúng ta có thể theo dõi thêm quá trình tích lũy lại của nó ở quay 60 thì chúng ta có thể mua sau ngoài ra đối với nhóm bất động sản những trường hợp như của Lam Long này chúng ta có thể theo dõi Lam Long đã có một cây có tiền vào đây rồi hiện tại tích lũy 4 phiên ở đây họ chỉ cần nó vượt qua em 50 thôi nó có thể kéo về khoảng 29 30 hoàn toàn có thể đúng không ạ và Lam Long đang cho một cái cơ hội để chơi trading trong ngắn hạn khá là tốt KBC bất động sản khu công nghiệp à, cũng tương tự đúng không ạ nhưng KBC thì nó đang hơi yếu một tí đó, đoạn này thì uh, nó đã chạm lên 50 và đang bị bán xuống rồi nhìn chung là uh, cái, cái cầu của KBC này thì nó hơi xấu hơn so với Lam Long đó, đấy gom trước em có đánh một nhịp T2 T2 và bán luôn và mua 12 và bán luôn là 12.5 đối với DXG đoạn này thì nhìn chung mà nó đang vào phá tăng ấy đó nếu chúng ta nhìn về VSA này thì nó đã hoàn thành phase B rồi đúng không tức là gì ạ? sau khi mà nó nó có phase <clears throat> phase A này nó, cái phase giảm đây đúng không ạ thì phase B của nó là bắt đầu tích lũy đúng không ạ tích lũy theo VSA nó kéo lên này sau đó đi ngang sau đó nó điều chỉnh lại về đáy cũ và đoạn này thì nó đang nhen nhóm để sang phase C tức là phase tăng thì DXG đang đi khá là chuẩn khá là chuẩn đấy còn trading ở trong ngắn hạn thì nó sẽ còn dập dình xuống nhiều nhưng nhìn chung là DXG nếu mà xét về góc, góc nhìn trung hạn thì đây là đáy của DXG rồi khả năng cao đây là đáy của DXG rồi và chúng ta cũng có thể lựa chọn những cái vị thế để tham gia với lô với cổ phiếu này và cầm đến khoảng cuối năm bởi vì là ở ờ, bất động sản thì thường có chu kỳ tăng vào cuối năm thì đấy là cái thời điểm mà người ta bắt đầu chạy doanh số đúng không ạ chốt uh, chốt doanh số cuối năm thì đoạn đấy là cái doanh số của nó bắt đầu tăng mạnh bắt đầu công bố những cái lợi ờ, nhuận cũng như là những cái phương hướng mới <clears throat> thì thời điểm này mua đối với đấy g thì điểm mua để trading ngắn hạn thì cũng được và mua để cầm trung hạn thì cũng ok đó bọn này mua khá là tốt đó, thì đó là nhóm bất động sản xem bất động sản còn là mã nào đáng chú ý không ITA thì ờ, đang có thông báo là có thể sẽ phá sản tạm chúng ta không chơi đinh không chơi với cổ phiếu này DG cũng là rà phía bên trên khá là giống với Lam Long thì những cổ phiếu này chúng ta có thể theo dõi được HQC cổ phiếu này thì đánh hơi láo một tí đúng không ạ loại này thì uh, khi mà nó có gáp này bắt đầu nó vận động biên rộng ở phía bên trên thì chúng ta không nên tham gia ăn ăn đoạn này là được rồi đoạn này chúng ta nên có hàng nên thoát ra rồi LDG cũng là một cổ phiếu đáng để theo dõi khi mà nó đang tích lũy khá là chặt ở quanh em 20 TCH cũng vậy đúng không ạ đây là những cổ phiếu chúng ta có thể theo dõi TCH và nó test lại về khoảng 7.2 7.3 chúng ta hoàn toàn có thể mua được SCR SCR vẫn đang tích lũy nói chung là bọn này thì đều đang đi ngang quanh em 20 e và chờ dòng tiền dòng tiền có tham gia hay không thì đấy là một câu chuyện mà chúng ta sẽ phải theo dõi đoạn này thì có lấy vị thế được ờ, cái việc chúng ta lấy vị thế ở vùng này bởi vì là nó rất khó để giảm tiếp <clears throat> chiết khấu bất động sản ở đến thời điểm này nó khá là sâu rồi và bọn nó rất khó để giảm tiếp đó, bởi vậy là chúng ta có thể mua lấy vị thế được chứ đừng ôn in vì ôn in xong mà nó không tăng thì cũng dở đó, trôn vốn chết EDG gọi EDG cũng đang tích lũy của em 20 nhìn chung là bọn này có có đều chung một trạng thái và chúng ta có thể thăm dò đối với bất động sản loại này được rồi VHM <clears throat> Vinhome đang có tin tốt đúng không ạ dạo này thì nhà Vin đang có tin tốt và tăng khá là tốt nhưng mà nhìn chung là cũng hạn chế trading với các cổ phiếu họ Vin bản thân mình thì chẳng là trading với <laughs> với nhà Vin cả thì rất là khó ăn của họ vì là bọn này nó thường mang tính điều phối à, khi mà người ta muốn thị trường đi lên ấy thì chắn người ta sẽ dùng Vin một là Vin hai là Vietcombank ba là Vinamilk họ những cổ phiếu mà nó mang nặng tính điều phối như vậy thì rất là khó là chúng ta có thể nắm bắt được cái cái cái cái vận động của nó theo góc nhìn kỹ thuật vậy là nó, đối với một người đánh thuần kỹ thuật như mình thì mình sẽ thường né tham gia những cổ phiếu này bọn này thì thường chỉ đánh được theo tin thôi ở ờ, trong nhóm bất động sản thì khang điền khá là yếu khang điền thì thường đi sau và tăng ít hơn vậy chúng ta hạn chế tham gia ờ, ngoài xem còn có nào ngày xưa hay chơi con nam từ liêm đô thị từ liêm thì con này cũng đang gì ạ sideways quanh mươi con này thì ngày xưa có cái dự án bãi muối không biết là này bán như thế nào rồi nhưng mà con này dòng tiền cũng khá là yếu thực tế là cái dòng tiền của NTL ấy nó thuần là dòng tiền đầu tư và ít dòng tiền đầu cơ cũng như là đội lái cũng ít chú ý tới cổ phiếu này bởi vậy là những cổ, những cổ phiếu này thì nó thường đi sau so với những cổ phiếu khác cùng nhóm ngành tăng cũng ít hơn nhưng mà cái độ an toàn những cổ phiếu này sẽ cao hơn bởi vì cái tính cơ bản của nó cao Đó, cái cái cái độ an toàn về uh, nội tại cũng như là về ban lãnh đạo thì nó sẽ tốt hơn so với những cổ phiếu khác như là mấy con kiểu Novaland hay là Phát Đạt hay là Đất Xanh <clears throat> cổ phiếu này cũng có một cái lượng tiền trong doanh nghiệp khá là tốt nó ít vay chung mà đầu tư thì nó dành, dành cho những người thích đầu tư theo trường phái an toàn đó là một số nhóm ngành tiêu biểu đúng không ngoài ra thì những nhóm ngành level bên ngoài như là bảo hiểm thì uh, cũng đuổi đúng không? bảo hiểm lần này thì nó cũng chỉ là đi ngang quanh 20 20 thôi không không nó phù hợp để chúng ta theo dõi chứ chưa thể tham gia được <coughs> hút cũng là một cổ phiếu anh chị có thể quan tâm nhé hút ở này cũng tích lũy khá tốt qua quanh 20 mình cũng đang theo dõi cổ phiếu này thế là quanh đâu đó quanh 10 năm 15.5 chúng ta có thể uh, tham gia mua được đối với hút Rồi, uh, có lẽ là thị trường ở đoạn này thì nếu mà thực sự nói mà muốn mua ấy thì mình sẽ chờ điều chỉnh. Mình không mua theo kiểu là thấy nó nó tăng thì chúng ta mua đúng không ạ? <clears throat> mà sẽ nhìn vào thị trường chung rồi mới mua. Không phải là thấy thị trường nó tăng thì chúng ta lựa một cổ phiếu có kỹ thuật đẹp chúng ta mua vào mà được. Đấy, đoạn này thì cần phải cẩn trọng và vẫn chơi phái sinh nhiều hơn. Đoạn này thì uh, vẫn chú ý nhiều đến phái sinh bởi vì là tính về tỷ suất sinh lời nếu chúng ta thực sự có kinh nghiệm biết chơi ấy, thì phái sinh dọn là chơi tốt hơn so với cơ sở phái sinh tốt hơn so với cơ sở nhưng mà phải dành cho những người có có kỹ năng đúng không ạ anh chị em nào muốn giao lưu phái sinh thì có thể liên hệ mình có số điện thoại ở phía bên dưới thì mình có thể thêm vào zoom để chúng ta có thể trao đổi với nhau về phái sinh <coughs> cơ sở đoạn này thì vẫn chơi nhưng mà mua ít mua ít đoạn này thì cứ chờ nó tái tích lũy xem đợt trước thì có chờ nó chỉnh về lại khoảng 1050 có thể mua à, nhưng mà sau cái phiên mà nó bứt qua MA50 như thế này rồi thì có lẽ là cái mục tiêu mua lên đấy khoảng 1055 mà chúng ta có thể mua được rồi 1055 chúng ta có thể mua được rồi và những nhóm ngành cần quan tâm ấy, thì mình vừa đề cập chúng ta có gì ạ chứng khoán có thể quan tâm thứ hai là bất động sản cũng có thể quan tâm đầu tư công cũng có thể quan tâm và những ngành chúng ta có thể theo dõi và video cũng xin phép được kết thúc tại đây cảm ơn mọi người đã xem đến hết cái video này xin chào tất cả mọi người